các bạn <laughs> chào các bạn thì hôm nay mình sẽ quay clip về ăn mì gói cá chê à, giờ gì quên luôn chào các bạn nha thì hôm ôi lộn nha các bạn <laughs> chào các bạn hôm nay mình à, đến đây clip của hắn cò vlog nha các bạn các bạn đừng nhớ đăng ký kênh dùm cho hắn cò vlog mình nghe các bạn thấy không <laughs> nói chào các bạn thì hôm nay mình ừ, nữa quên nữa lại kết nhất chào các bạn nha lần đầu tiên mình quay clip mong các bạn ủng hộ cho kênh thánh cò quay lóc nha các bạn bây giờ tôi sẽ bóc thăm các bạn đây là hắn cò quay lóc đây các chào bạn chào hôm nay mình chơi trò chơi là bắt thăm uh, à, thách thức mì gói quý giả rồi lắc đi à. rồi bắt đây rồi bắt đây <laughs> Cười <laughs> gì? À? một gói Chắc cha rồi Một gói Dạ Hai gói Hai gói Cầu lắm <laughs> Không có nào dạ, Chắc cha Rồi Rồi tôi biết gói này là nhiêu rồi Ăn nha các bạn Khá nóng luôn cái này là cánh một là thách thức ăn mì gói cánh hai là ăn cá chê nha cái chê nướng ai ăn nhiều là tính nha này chỉ dòng một thôi nếu khán giả thấy kênh của mình hay thì hãy cho một like share thấy tô mày ít ừ, tô tao á Ít không? ai biết tao thấy tô tô nở là có trời rồi nhìn thấy cái miệng tao bự không mì nó thắng không các bạn mì mình bự lắm các bạn ơi mà mà khá là nhỏ ăn không là nói rồi các bạn Người hết rồi các bạn ơi Mình chấp năng một giây mà chơi không lại mà Rồi mình thắng rồi cả mình nóng các bạn ạ Út lành về các bạn Ừ, mình thắng này nha Thấy mình Mình nè Mình làm, Ẩm giờ mình nhịn đói cỡ hai ngày đó Tại vì <laughs> nó khá là to con mình nha các bạn Rồi, dạ, em đoan thua à. Giờ vòng 2 mình vòng 1 là mình thắng nha. Vòng 2 là ăn cá chê nướng nha. Đây nha các bạn. Cầm dĩa bạn. Đây dài á. Chị Vậy giờ mình cầm dĩa nha các bạn. Cá này ngon lắm. Cá này mình không biết ăn các bạn ơi. Không biết ăn chỉ cần ăn, ăn là được rồi miễn là có tiền rồi rồi làm hết tất cả gì mười k bây giờ mình sẽ làm nước chấm nha tỏi ớt mũi rồi tỏi Okay. Các bạn thì bây giờ mình sẽ lột tỏi ra thế là dưới rồi thôi xíu nhất này nè để cho một te nó mát mát em mới học gì nha các bạn cái bỏ tỏi vô cho mình đây chanh chanh mình cắt chanh nha dột thì mình sẽ bỏ đường vô nha các bạn ăn ngọt á, thì các bạn để được nhiều mình sẽ để thêm miếng nha các bạn rồi các bạn các bạn để một miếng bột ngọt cho mình ok xài ăn canh cho mình bạn bạn là <laughs> ngậu rồi nói kìa chính nhà đây là anh tèo mới về thi về mới về nha lấy đồ mèo ơi thằng ngô nó mưa này dữ lắm ok thì các bạn mình đã làm nước chấm xong rồi nha các bạn cái dọc ra chặt rồi nha ừ đây là bạn chuộng mình nha các bạn các bạn thấy đẹp trai rồi trong xe một like nha các bạn đây các bạn thì đây là nước chấm mình mới vừa làm nha thì mình sẽ nêm thử một miếng ừ, khá vừa ăn nha các bạn ok các bạn thì giờ mình sẽ bỏ miếng muối cho nó mặn mặn tí nha các bạn rồi ok thì mình đã xong rồi nha các bạn bây giờ mình sẽ đem ra ngoài giường nha các bạn bây giờ mình sẽ đem ra ngoài giường nha các bạn bây giờ mình sẽ ăn cá chê nướng nha rồi ăn đi các bạn à, đây thì mình đây, mình sẽ mời anh tèo con bự nghe các bạn chấm nước chấm nè ừ, ăn con đi ừ. ngon kinh khủng cay cay chua chua không ừ bây giờ mình mời các bạn ăn cà chua nha nước chấm khá là ngon nha các bạn chua chua á mời, mời các bạn nha các bạn ừ. mời các bạn nha uhm. ngon quá mình sẽ lấy miếng rau nha các bạn mời các bạn ăn rau nha ừ. ngon quá nước chấm ngon ha à, à. thì bây giờ mình sẽ chấm cầm cái qua từ chúa câu mà mày ngon quá các bạn ơi chua mà mày lan ngon chắc chơi không mời bạn ăn nha cái bé mà cứ dạ, ăn các bạn à mình chắc mời các bạn ăn cá với rau thì mình sẽ ấy cá kèm chung với rau nha các bạn đây khá ngon rồi ừ. đây thì các bạn chấm nha nước chấm ngon ha ừ. ôi nóng quá nóng quá mình còn bỏ bỏ đầu rồi bớt nóng lên chơi nguyên đậu không đầu chín rồi béo không <coughs> bỏ đầu à? lại trong bếp tao nè xong bỏ đầu lại trong bếp tao nè bếp nào khỏe bỏ đầu giờ mình không biết ăn coi giờ mình dùm miệng mấy đứa thôi nha các bạn no mình uh, nói hết các bạn là mình không biết ăn cái mình sẽ mời các bạn ăn miếng này nha các bạn nhưng uh, à, mình uh, không ăn được ngon các bạn ơi. Các bạn. Xương nè các bạn. ừ, ngon quá. Ừ. Ừ, cho nó quen. mình chỉ dầm miệng mấy đứa à, ngon quá vậy các bạn. bạn mình ăn thôi. Ừ. Thật sự cái đầu mình không biết ăn nha các bạn trong đây người nào nó cay là nguyên cái ao thằng khánh ở đây nha ai mình ai, phải có hài bản liền ủa ít hài cơ thì mình sẽ mời các bạn một miếng cá chấm nước mắm ở đây nha. là mình chấm mời các bạn nha, nha mình mới chịu ăn ớt nha các bạn ừ, ngon quá ừ, mình sẽ chấm là nó ừ, đây là anh bị nhất là đầu tiên là phải trong nước ớt nó có tỏi các bạn khá ngon Cái mày là ngon chưa chua ngọt phải không ừ, ngon chua cũng biết ăn mà rồi cho miếng miếng à Tôi biết ăn đầu thì ăn không? Ở Em lạnh, ăn em lạnh miếng nha các bạn Mình sẽ mời à. cameraman miếng nha Có người ở ngoài mình mời luôn nha Vô rồi ừ, Không không, không. Ừ, không biết Tèo ăn mấy con này à. Em ăn được có hai con ừ, nó gì hả? năm con, ba con á ừ. Ui cắt chín này dạ, dạ vậy ra ừ. Cũng gần rất dạ. gắt khá là ngon luôn Nước chấm phê lắm nha các bạn Nước chấm quá phê luôn rồi Không Nước chấm mình làm mà ngon sao được Ở đâu? ăn say sưa Chính hả? Vâng Nữa là cái clip gì ta? Quên rồi Ngày mai làm miếng à, ăn ăn sòi trên cây Ăn quá Em tên hỏi đây Để xài nguyên vậy luôn đừng hái vô kìa. Nước đâu, nước đâu bữa ba ăn cho Chắc nhiều, nhiều lên. Lấy cho ừ, Bỏ vô, ấy xài lên. chà chà bỏ hiểu không? Không kiếm ớt nữa. Ừ. Còn lấy kèm luôn á. Các bạn nhìn nè. Bon qua cái bon bon, bon bon qua cái bon bon. Thực ra mình thấy hèm luôn nha Nam. Đây, bên mình thấy hèm luôn mà. Rồi, mới em làm chủ đề Bây giờ mình thắng rồi nha. Ừ. Ăn được con con ha các bạn thì nãy giờ 15 con. ba con nha các 15 bạn. con đi bạn mình ăn 15 con nha. Mình ăn 4 con. Trong đây làm gì có 15 con mà ăn 15 mình, con. Mình không thấy là có không ai cho hú chân. Ok các bạn, bạn bây giờ mình sẽ, mình sẽ kết thúc video nha các bạn. Để cho mới. Bye bye các bạn. Bye. Bye nữa gần lớp mình thi em.